này là z đó là xoay nè còn cái đó là z nha còn xa nè xa là trục hoành hoành tung gì đó bây giờ để chỉnh này là về không đi Đây nè cái này giống hiệu ứng 3, d ui nhìn vi diệu chưa kìa <laughs> rồi cái đó là x còn cái này là y y nó sẽ như vậy đó nó, like nó có độ mờ nó có uh, à, từng mờ nó đậm nè thử sáu trăm à, tám trăm tám trăm odd, Seems odd. Hey, like an allergic reaction it? to something. Yeah. Seems odd. Leptic shock. Seems odd. Hey, like an allergic reaction it? to something. Yeah. Sau đây là chuyên mục bạn hỏi hớt trả lời. Bạn Tâm Trần nói là anh thử subtitle edit với AsiSub về typeset với size đồ gì đi. À, cái này cũng dễ thôi. Đây. Bây giờ thử nè. À, nói về typeset á, thì size mình chỉnh size trước nha. Giờ chỉnh vị trí, xoay hoặc là hiệu ứng 360 độ nè. Chuột phải vào dòng mất kỳ ASSA tool đây thử và chọn set position này chỉnh vị trí nè mới vô nó sẽ kêu mình chỉnh vị trí à, để mà chọn vị trí á, sau khi di chuyển chuột đến vị trí mình chọn rồi đó bấm chuột trái cái nữa là để nó dừng lại nha là coi như đã chọn rồi đó còn muốn đổi á, bấm chuột trái thêm lần nữa để đổi rồi muốn ờ, chữ, ờ, chữ vuông góc á, thử một uh, thử cái hồ tây x nè đấy này là z là xoay nè còn cái đó là z nha còn xa nè xa là trục hoành hoành tung gì đó bây giờ để cái chỉnh này là về không đi đây nè cái này giống hiệu ứng ba, uh, ờ, 3D ui nhìn vi diệu chưa kìa <laughs> rồi cái đó là x còn cái này là y y nó sẽ như vậy rồi tiếp tục là is distort is à, cái này kiểu như vậy nè nhìn ảo ghê sau khi đã chọn vị trí mà mong muốn thì à, sau đó bấm nút ok thôi ví dụ này là mình để là trừ 90 độ trong vị trí đây nè sau đó mình đồng ý nó sẽ có ờ, cái code nè thấy không đây đây nè đó là sai còn đây là test uh, ờ, typeset nè uh, ờ, typeset in nghiêng in đậm gạch chân à, cái này mình không có cần phải chỉnh code tại vì mình bấm chuột uh, chuột phải và uh, chọn thôi in nghiêng nè Ừ. cái này cho chân y được luôn mình sẽ chỉnh đọ, à, tắt cái phần uh, position đi hai cái code nè có thể kế nhau à, được phân cách bể, tách bởi giống ngoặc uh, nhọn nè cái này cũng giống IC á đây đang là in nghiêng nè giờ mình xóa cho in nghiêng đi trở về bình thường rồi bây giờ mình thử in đậm nha in đậm cái chuột phải và in đậm chọn in đậm nè mình có thể chọn nhiều chữ ờ, ờ, nhiều hàng với với nhau được luôn nè chuột phải in đậm đây tất cả đều ờ, uh, b1 nè rồi kênh Z lại nha à, do cái phong này mình để UV Envan và nó in đậm sẵn rồi nên sẽ không thể in đậm bây giờ mình thử à, gạch chân và chỉnh màu chuột phải gạch chân rồi chỉnh màu nè à, cũng chuột phải luôn màu sắc xanh lá chẳng hạn đây rồi tiếp tục à, giờ tới phong sai và phong nem phong sai là suyệt fs à, phong nem giờ mình chỉnh phong nem trước đi mình xóa hiệu ứng đi chuột phải nè tên phong chữ là phong nem chọn bất kỳ phong phong bất kỳ đổi cái phong này nè còn muốn chỉnh cái đó là phong nem nha cái đó à, còn bây giờ chỉnh phong sai kích cỡ á, thì mình thêm cái uh, à, suyệt thôi à, ví dụ suyệt ở đây thêm cái nè suyệt fs 80 đó 80 nè thấy không giờ lên thử trăm một hai mươi một hai đấy rồi tiếp tục còn gì nữa không đó là hình như còn ờ, phần chữ chạy thì mình chưa có thử cái đó là banner mình chèn cái code banner gì đó này hẹn gặp lại ngoài ra còn có thể chỉnh được độ mờ nữa nè suyệt phết à, fade 200 200 giờ thử đi mình sẽ thêm cái dấu suyệt vô suyệt fada 200 phẩy 200 bấm bấm mặt đơn, đơn nha 200 7 200 rồi chạy thử video Seems odd. Anaphylactic shock. Seems odd. Anaphylactic shock. Seems odd. Đó, nó, like nó an allergic reaction to something. Có, uh, từ mờ nó đậm nè. Thử 600, uh, 800, 800 này. Seems odd. Lactic shock. Seems odd. Đấy. Like an allergic Điều reaction to something. 你看